Chỉ còn một tuần nữa, là đến Tết Nguyên đán 2020, lúc này, người dân Hà Nội đổ về phố hàng mã tham quan, sắm Tết đông hơn. Những ngày này, con phố hàng mã được trang hoàng rực rỡ, bày bán rất nhiều các loại mặt hàng lưu niệm, trang trí đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Tại các cửa hàng trên phố hàng mã, rất nhiều tượng thần tài, mèo may mắn, hoa giả, các loại lì xì, đèn lồng, câu đối, tạo hình bánh trưng, tạo hình pháo, được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho người dân thủ đô. Cả con phố ngập tràn sắc màu vàng và đỏ. Đồ hàng mã cùng với đồ trang trí ngày Tết, được bày bán đỏ rực cả con phố. Trong đó, bán chạy nhất vẫn là giấy tiền, vàng mã, bộ quần áo ông công ông táo, cá chép giấy. Đây là những vật dụng cần thiết mà các gia đình chuẩn bị cho lễ cúng, ông công ông táo về trời,